thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh đấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt thì hôm nay ra kép rồi kép 22 nhất to thì ra 52 với lô tô thì ngày hôm nay à, đít 8 bị câm rồi đó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 được cái cầu đè cầu lô để cho các bạn có thể là về bờ bến một cách an toàn hơn nữa các bạn nhé đó bây giờ mình sẽ đi xoay cầu cho ngày mai đây hy vọng là ngày mai mình sẽ nối lại cái cầu đè để cho các bạn chiến thắng ở trên mọi phương diện luôn nhé ngày mai ngày mùng 9 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đè chạm 5 và chạm 3 thuộc thủ đề 353 và bạch thủ vip mà 0990 cái uh, dàn đế rút gọn ngày mai mình sẽ có 151 454 565 575 585 131 232 343 363373 Thì ngày mai ngày mùng 9 tháng 12 Mình sẽ bắt cho các bạn bạch vip là 0990 thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kéo rất là đẹp rồi thế các bạn mà trùng máu với mình thích rồi thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn có thể là xem này tham khảo và các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 và các bạn lưu ý giúp mình với đó là ngoài cái kênh thập tứ nương và cái số zalo 0963236194 này ra thì ờ, những cái kênh giả mạo khác thì đều là không phải là mình các bạn nhé mình chỉ dùng duy nhất một số zalo 0963236194 và là duy nhất một kênh thập tứ nương mà thôi đó còn bây giờ thì mình sẽ